bỏ bỏ đâu được bỏ bằng cái bự cái nhỏ mới được ừ, chạy giúp chung mẹ vậy không phải cái đầu bấm nổ cái ốm rồi đấy cái coi cái đâu kìa ớt biết cái đầu rồi ra đi chỗ giò mày con nữa đó thật biết Chào, con luôn hả? Đấy, đồng ông ơi Lóc ờ, chắc định trăm cái gôn trăm à Đấy ghê hơn Đâu hết

Đó. làm gì dữ vậy à, trơn gan chưa luôn nổi không nghe cá này bự nhất chung nãy giờ không phải cái đầu bỗng nổ á cái ốp rồi đấy cái coi cái đâu kìa biết cái đầu hết cái còi chưa không phải còi chưa cá lóc chết rồi đó chết mà bắt từ từ chọn mấy đó mà tủ gồm nướng ha gồm bánh khô mẹ vậy ra sợ không nổi không chữ hư này nhỏ con dầm dầm thêm này động vô nó nó mọc rồi nát nữa trời trời trời trời trời trời trời mình biết nó lớn nãy quanh trời quá trời trời nè này là dạch chỗ này nó nghe đây còn đó chắc nó ừ. nó có gâu luôn sao nghĩ nó mới nghĩ nó hực hực ớt gâu cậu cũng đá không đậu vô rồi ra đi chỗ giò mày con nữa đó <laughs> thật của biết ủa ủa ủa Dạ. Đời mình có tàn luôn Nó hư Nó một cái Để vô nha Mày, mày nhấp thôi cái góc là hai, hai, hai con không ạ con dưới này còn à. đoạn bên cổ hướng cá này cũng có có trứng luôn à mấy trăm gram à tám chín trăm cả ký rồi từ từ để vô vạch cái đã người dịch nữa em ép cái công vòng cái gào khiên vô cười vô đây nè cá qua đây nè Còn tướng mạnh kia giác không nổi đâu đau luôn rút đây ha rút dễ rút lắm rút lỏng mà có cái đường đóng rồi à gì đâu cái gì đâu gì đâu mà cái nó nhỏ dữ xíu trời chỗ nào đó nè đây chỗ này dùng này chọc sọc ha cá già già cá luôn ủa bé nữa rồi mới đang để lồi là ra bên ngoài rồi 会打。Đó. Đó. Bác lúc mày không chưa? quá Trời

không nội ơi nổ này hả nổ nãy nó đó mà nó nổ kỹ tam sao thất bản ngồi có người dữ dữ cái cọ cũng già già rồi ông nội ơi này đủ có, có trẻ được cứng lượng chừng đó đó tê tê tê tê chưa hả dính trưởng nữa hả rồi chết rồi quá dục hầm ở đây bên này mẹ <laughs> này đâu đi gì sao mất lóc bắt luôn nè bự nhỏ vậy làm hết đi chứ mới <laughs> kêu thả mới kêu thả thiệt kêu thả thì thử thả thiệt cái lóc bút hết gì cái bắt cá thả ừ tính nhỏ đã nuôi lại ừ, ừ. nấm ha thì bạn đồng bạn nấm hết rồi Hello hả? <laughs> lo thì chết ở đó hả này cho này ăn mấy cái xuồng ở dưới xuồng còn không hồi nãy còn ờ rồi ờ bữa nãy còn ngoài nữa ờ mày không bắt ra bắt chút bắt luôn vô chết chết chạy hồi nãy rồi bắt cái dưới xuồng vô chết xuồng lấy bao ngoài bắt mấy con xuồng vô trên cái này cái đua không phải gì nó lóc lóc cái tổng một đống cái tổng đó rộng rộng rộng rộng ơi rộng ơi rộng ơi lóc à, chắc định trăm cái gôn trăm à khá ghê hơn đâu rồi đó bự cho bằng không ăn cái bự hết cái nhỏ mới được con này kiếm mấy à Mấy ký, ký còn bỏ, ký bỏ được. lắc mấy lưng báo cáo hội được mấy bữa lại cái mùa cái vậy nè trời ơi thì giống cái giống luôn rồi ruộng của ba mà trên ruộng mà ừ. Đúng rồi. Đúng rồi. Rương nã thả miết ở trong à, hang mẹ Dữ thật đủ mẹ cái nó nó vô cái bờ cà bá lửa rồi không không biết cho nó nổi cái này á anh là đi ra cầu đánh được cái là lạ cái này là nó nút cái này Bên mẹ căn tự ừ, có thấy lương của ta Ừ, nó rồi Mà bây giờ cái bán có mở là tôi cũng không chết luôn Cái này mở không? hết đồng vậy 70 ngàn hả mà coi cỡ đó cỡ đó không á chắc tôi làm hết luôn quá chứ đâu có hết mổ mấy con đó mình khô nè mổ cái mình chặt cái đầu của nó mình chua lắp đồng không xả nước được không đâu xả nước được đang xả không cho nó nhảy kìa lắp lắp lắp lắp đồng đây cá lóc đồng cái gỗ đâu à cái gỗ đây hả đây cá lóc mình ừ, thấy đừng nháy nổi mấy trăm ký gì vậy trăm ký nhiều đâu mà mấy trăm ủa trời ơi trời bu nè bu nè gom lên trăm ký lắp động cái gì Mê chưa? Cái lương này nữa <laughs> này cái gô cá gô cá gô gô cầm ký cái gô đầu, đây